Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Vivo Mình là Yến đây Và nếu các bạn đang tìm kiếm một kênh youtube để xem về du lịch, văn hóa, ẩm thực Thì các bạn tìm đến đúng kênh rồi đấy Và mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những cái hành trình mà mình đã đi qua Những cái kinh nghiệm du lịch của mình Ở đây, hiện tại thì mình đang có mặt tại... Wow, siêu rộng và siêu đẹp luôn Đây là Thảo Nguyên ở Hữu Liên, Hữu Lũng, Lạng Sơn Và hôm nay thì mình đồng hành cùng với ba người bạn Lát nữa mình sẽ giới thiệu với các bạn nhé Bây giờ thì chúng mình hãy cùng đi khám phá Hữu Lũng Lạng Sơn. Let's go! nhìn thấy gì không Trời hôm nay siêu đẹp luôn Nắng nhẹ nhẹ, gió hiu hiu Thời tiết này thì quá là hợp lý để đi chơi rồi phải không nhỉ Và giờ thì mình đang ngồi chờ một vài người bạn mình đến Đó, mọi người đang xếp đồ và bây giờ bọn mình sẽ chuẩn bị đi nha Bây giờ là gần 1 giờ chiều và theo dự tính của mình thì sẽ đến Hữu Lũng Lạng Sơn vào khoảng gần 4 giờ. bọn mình đang ờ, di chuyển ra bến xe Mỹ Bình để bắt xe. xin giới thiệu với các bạn homestay mà bọn mình ở Homestay có tên là Sơn Thủy Ở ngay trên đường để đi đến uh, Hữu Liên, Hữu Lũng ba, ba, ba, ba, ba, ba. chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi này nhưng chuyến đi thì à, được à, sắp đặt bởi anh à, CEO Hiếu của chúng ta và chúng tớ chỉ yên tâm mà xách đồ và lên đường thôi các bạn biết gì không bây giờ thì chúng tớ đang ngồi đây ăn ngô này ăn ngô này ngồi này và ngồi đàn cùng lũ trẻ các bạn ạ trời bên ngoài thì đang mưa đấy tuyệt vời cảnh chỉ đẹp trong mắt người si tình wow. phim đàn em mơ lại ngày tháng mà em mơ lại nỗi nhớ ngày đầu em quên một câu nói Ding, ding. bạn ạ Và không biết là đường đi lối về như nào Ui. Đi cẩn thận anh nhá Tomorrow Wow Hello, bây giờ bọn mình đã đến uh, Hữu Lũng và các bạn biết gì không Nó là một khung cảnh cực kỳ là đẹp luôn Wow Xung quanh mình là rất nhiều cây Mình không biết cây gì nhưng mà lá kiểu màu xanh non ấy Xanh mơn mởn Trời ơi Xong xung quanh chim chắc hót líu lo líu lo líu lo Wow Phê thật sự Wow Ở đây cắm trại thì thích lắm luôn Hôm qua bọn mình định cắm trại rồi đấy Nhưng mà kiểu trời mưa này Và nói chung là cũng sợ Không có một cái âm thanh gì tối qua luôn các bạn ạ Rén lắm thế là bọn mình phải, phải đi về <laughs> Đó con đường Ôi và cuối con đường kia Đó là dế mèn các bạn ạ check lại mấy cái thẻ nhớ mà nó đang có vấn đề này. Đấy, người mang nhiều đồ nhất và bây giờ hì hục xem là kiểm tra thiết bị các bạn ạ. Anh có gì muốn nói với các bạn khi mà anh đến đây? Kiểu mai gu ấy. <laughs> Đấy. Kiểu kiểu của anh kiểu Tiến. chưa chưa nói nên là bây giờ mình sẽ phải uh, một lát nữa mình sẽ đi vào trong kia. Sau đó là bay flycam lên xong rồi chắc phải về nhà để bản thân nó có lý trí hơn thì mới trình bày rõ ràng mọi người được. Nhưng mà đây cực phẩm của chắc là đây là cực phẩm lạng sơn này đấy mình anh chưa đi lạng sơn nhiều ấy ừ. nhưng mà anh nghĩ đây là một trong những cực phẩm ở lạng sơn phê thật sự luôn đây và ba người bạn của mình đang bay flycam các bạn ạ chúng ta sẽ ra tìm hiểu một chút về họ Xin giới thiệu với các bạn đây là trưởng thôn uh, dự bị của uh, Hữu Liên Giàng A Hiếu <laughs> Giàng A Hiếu Chào các bạn, mình là Hiếu Biệt danh của mình là Hiếu đẹp trai Và mình cũng thế thế hết ạ Hello, mình là Dế Mèn <laughs> Hôm nay thì mình đang có mặt tại Lạng, Lạng Sơn ờ, Một trong những địa điểm mà đối với mình là cực phẩm của Lạng Sơn, Hữu Liên, Hữu Lũng Và... Mọi người tiếp theo <laughs> Hello xin chào mọi người, mình là người trẻ trải nghiệm Mình chuyên thực hiện cái thử thách chính xác ở trên Youtube Mọi người nhớ đăng ký kênh người trải nghiệm cho để nhận được nhiều à, video mới nhất <laughs> Đoạn này sẽ bị cắt, đoạn này sẽ không được lên video Tôi sẽ không cho lên <laughs> thể thấy thì nếu mà vào mùa nước ý, thì nước sẽ lên đây Và mình nghe mọi người kể thì nước ở đây trong lắm Kiểu trong xanh luôn ý Thế này thì chắc là đến bao giờ mùa nước thì mình sẽ quay lại đây Nhìn này Siêu đẹp luôn Đến đây thì cảm giác thật sự là bình yên Nhưng mà đi đến đây cẩn thận nhé Tại vì nhiều cỏ nên là khá là trơn các bạn ạ con chào bà Bà vừa đi đâu về à? Bà vừa đi đâu về à? Bà có cái gì to thế? Ô thế bình thường ở đây có đông khách không bà? Thế ạ, à? dạ Vâng, vâng Nhưng mà họ đến đây họ không nhặt rác lên luôn à? Không Yeah thành tựu như vậy dạ em chào chị chào chú dạ cháu vừa mới trên ờ, xuống hả dạ vâng ạ hôm qua bọn cháu đến đây lúc đấy hơi tối rồi cũng muộn rồi đây có chị nướng thịt ạ à? bình thường cuối tuần chị có bán đồ ăn gì đấy không ạ à? Có cưỡi ngựa được chị? Ngựa cưỡi sẵn đây rồi Nhưng... mà có ngay Đã dạ, có rồi ấy ngay Đấy con à. cái này cái là cứ dở đi dở lại Dạ vâng Mình có đặt tên cho con ngựa không ạ? À? Thế à? Từng con có một tên riêng ạ? À? Wow. Ờ. Úi, hai, hai con ngựa Cái con ngựa chạy trước thì tên là Trúc các bạn ạ Hiện tại thì mình đang phải cầm một đống đồ như này Và phải đi bộ các bạn ạ Vì đường nó quá là xấu Đó Xấu kinh khủng luôn Đây là máy của Á Tài Con chào ba Dạ Đi tới ra còn rộng sao mà Không, đi qua ngay cái búi búi là đến rồi Dạ vâng ạ, con cảm ơn Đấy, đằng sau chiếc video của dế mèn du ký các bạn ạ Có sự hỗ trợ của người trẻ trải nghiệm <laughs> Love is a maze Đây lúc về còn được cả nhà ra chào tạm biệt đây Đây <laughs> các anh chị trong nhà Nhà tất Đông và vui hôm nào như Tết các bạn ạ Về anh ơi Đấy còn được quà vắng về cơ <laughs> vâng, thật sự là Nếu như mà quay ở đây không đẹp thì Thì Thì nó nốt đi một người đang trò kìa thì làm sao nếu như hôm nay à, ờ, nếu, nếu như cái sản phẩm của mình ấy mà nó không đủ đẹp so với cái cảnh đây thì là mình là một người làm content thì có lỗi, thế Nên, mình mình phải quay lại sẽ phải quay lại vào một hôm ờ, thời đẹp hơn không nhưng mà hôm thứ bảy chủ nhật thì trời nắng đẹp thì lại không lên dạ hôm vừa rồi em xem ấy là hôm nay là bắt đầu nắng hôm nọ ở đang yên lên nó nắng thế hôm mấy hôm thứ bảy chủ nhật không mưa thế bọn thứ hai đây lại mưa vào trên này bọn này nó không yên với trời mưa bây giờ mình về là mai bye bye cô về đây cô về đây nhà cô về đây chào cô nha sẵn đấy <laughs> bye bye đấy ăn nó bay bay rồi <laughs> Vâng. Bạn bạn Vinh kia đó. về đây ạ. cho cho cả nhà. Các cháu dạ, Và vâng cảm ơn uh, Dế Mền Du Ký, cảm ơn người trẻ trải nghiệm đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi lần này. Các bạn ờ, xem video nếu thích thì hãy nhớ subscribe kênh và nhớ để lại comment cho mình nhé. Và tiện đó thì có thể ghé qua kênh của Dế Mền và người trẻ trải nghiệm nhé. Cảm ơn các bạn Bye, Bye. Trong tập tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đi bắt cá, hái rau rừng, làm bánh bí đỏ và thưởng thức một số món ăn địa phương nha Nhớ là đừng bỏ lỡ đấy